con nó lại yêu đâu mà người ta xa thấu cứ sao xoay ôm nuôi mình chẳng chọn đeo thâu. thật ra anh cũng có đôi ba tư lần tập đứng trước gương để nói yêu em mà sao khó quá đi chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa sáng sớm da da Quran